hai ba nè Chào các bạn Hiện tại mình vừa mới đi làm về Vừa mới về tới nhà luôn nãy mình có ghé qua chợ mình mua được một miếng ờ, thịt heo thịt heo hôm nay mắc lắm các bạn có chút xíu này nè nè chút xíu nè đỏ 50 ngàn của mình ha có chút xíu à rồi với một trái ờ, đu đủ ờ, mỏ vịt trồng quay luôn ha một trái đu đủ với hai lon bia <laughs> sở thích của mình mà bây giờ mình sẽ làm một cái món đó là cắt trái đu đủ này nè mình ướp thịt xong cái mình bỏ thịt vô Ờ, nướng theo kiểu của mình để mình ăn coi thử ờ, cảm nhận của mình về cái món ờ, mình tự chế này ra sao em giờ mình sẽ tiến hành đi ướp thịt ok bây giờ thịt heo mình sẽ ngâm với nước muối bao giờ cũng vậy thịt hay cá gì về không phải ngâm nước muối cho sạch rồi mình cho vô hai muỗng muối hột thôi mình quậy đều lên đó trong lúc ấy, ờ, đó mình ờ, cho thịt vô ngâm để đỡ qua bên đây ha trong lúc chờ đợi ngâm thịt thì mình sẽ ờ, làm một chén nước để mình ướp đầu tiên thì chúng ta không thể thiếu nước mắm đây nước mắm hết hết mất rồi còn có miếng rồi nước mắm ha rồi mình cho thêm miếng dầu ăn này là nấu theo à, cách của mình nha cho nên là mình tự chế ra cho nên là các bạn đừng có à, đánh giá là nấu à, thịt mà sao cho dầu ăn nha rồi một chút tương ớt này rồi chúng ta có mật ong mật ong cũng sắp hết rồi à, mật ong thì honey đó thấy không chúng ta có à, ớt bột đổ luôn khỏi cần đông biết gì hết rồi giờ chúng ta có à, bột ngọt này này gì đường đường mấy bạn đường cho mấy muỗng đường đi đó rồi ok ta có à, bột ngọt hai muỗng luôn ta có à, muối cho muỗng thôi nhiều quá nó mặn Ta có tiêu rồi mấy bạn biết củ nén này không cái này à, ở ngoài uh, miền Trung như là Nghệ An Hà Tĩnh là ta kêu là củ uh, hành tâm còn ở một số vùng người ta kêu củ nén thôi củ này uh, có dùng không ăn nhưng mà có dùng ăn tác dụng của nó là như uh, như uh, hành để cho nó thơm thôi như củ hành để cho nó thơm nó thực tế là củ hành uh, củ hành nhỏ mấy bạn nó thơm lắm mình sẽ đập nó ra đó chắc nhỏ cho nó vô tô ớt này ớt khô giờ có ớt tươi không biết có ăn được không đây hay nấu đã rồi nướng đã đời ra không ăn được là chết luôn tốn một đống tiền thịt heo thịt giờ mắc lắm mấy bạn này đang nó đang lên giá tỏi lột ra sắt nhỏ vậy là chúng ta có được à, hỗn hợp uh, ướp thịt sánh mịn đã không mấy bạn ừ, thơm lắm đây nè để tôi chuối cái máy xuống cho mấy bạn coi ha đây nè mấy bạn chúng ta có à, hỗn hợp à, nước ướp thịt thịt của mình đã ngâm xong và mình đã rửa được à, sạch sẽ ha uống miếng thịt heo đã không mấy bạn nè nè nè đó đó đó đó đó bây giờ mình sẽ cắt thịt heo ra cắt cho nó bự bự ra ăn miếng cho nó đã hôm nay mình chơi lớn chơi liều dám đụng tới thịt heo luôn thịt heo này là mắc hơn vàng đó nghe nhiều người có tiền mua vàng chứ không có tiền mua thịt heo đâu á ngày xưa nói mơ ờ, có tiền ăn miếng thịt bò bây giờ thôi má mơ có tiền ăn miếng thịt heo thôi thịt heo giờ mắc quá gì đâu mà giờ ờ, tới 180 ờ, tám với hai trăm ký rồi các bạn chiều mình mua miếng bé xíu nè năm sáu chục ngàn bây giờ mình sẽ ờ, ướp vô cái hỗn hợp này bỏ hết thịt heo vô đây một trộn đều lên rồi để qua một bên và chờ 10 phút để cho thịt ngấm trong khi chờ đợi thì mình sẽ cháy ờ, đu đủ lên để ờ, mình để cắt ra cắt ra xong rồi cái chọt lỗ bên trong wow cái ra trái đu đủ rồi chọt ra làm đôi nghĩ cho thịt vô chắc cũng được nhưng mà sợ nhiều đây nó không hết thôi chọt thêm bự bự mới miếng bây giờ mình đã gọt xong trái đu đủ à. tách xong trái đu đủ à, mình gọt thêm cho gọng ra và thịt cũng đã ướp xong đủ thời gian rồi bây giờ mình sẽ cho thịt vô trái đu đủ à, đó thịt nè ướp nãy giờ ngấm hết trơn rồi. rồi hết thịt rồi giờ à, cho thêm một ít hành ngò nữa cho nó thơm này hành ngò này mấy bạn cho hành ngò lên phía trên à. đó đã chưa rồi bây giờ mình úp nửa trên này lại giờ mình phải cột nó lại bằng dây kẽm đây dây kẽm này cột nó lại cột càng chặt càng tốt để hơi khỏi nó bị xì ok các bạn vậy là mình đã làm xong rồi ha đây mình cho các bạn coi nè và phía sau lưng mình là than hồng một bếp than hồng bây giờ mình sẽ à, bắt đầu mình nướng trong quá trình nướng thì mình sẽ à, quay nhanh ha tại vì nướng cũng hơi lâu á mình sẽ bật quạt lên để cho nó à, đỏ than <laughs> để lăn tùm lum hết trơn mình đã làm xong ờ, món mới rồi các bạn ơi nè uhm, thơm quá hấp dẫn quá rồi ha ok bây giờ mình sẽ ờ, vô mình đi tắm rồi xong cái hơi ờ, cái mình sẽ khui ra để mình review mình ăn thử cho các bạn coi coi thử hôm nay mình sáng chế ra cái món này coi thử sao ha ok mình đi tắm chút xíu rồi lát ra mình review thử món cho các bạn ha lơ lơ mát quá mấy bạn ơi mời mọi người à, ăn tối với gia đình mình giờ mình sẽ à, quay à, cận cảnh để cho các bạn coi mình khui cái sản phẩm của mình ha ok bây giờ mình sẽ khui cái món ờ, đồ ăn mà do mình tự ờ, sáng tạo ra này nãy nó bung rồi bây giờ mình chỉ lột cái dây ra thôi bỏ cái dây qua một bên yeah. Dạ. rồi rồi hai ba ui da uhm, thơm quá các bạn ơi nó thơm mùi hành lá với lại um, hành ngò mượn đôi đũa rồi Ừ, thử một miếng trước ha mình thử ờ, lấy ra cho J. nhìn nè nhìn để để mình dung để mình lấy nét cho mấy bạn coi nó nó súng nhăn rồi mấy bạn ơi thôi vậy là thất bại rồi à, thất bại nặng nề rồi nó sống nhân à không ăn được mấy bạn này nướng cũng lâu lắm á nướng ờ, gần một <laughs> tiếng đồng hồ sống nhân à thôi bây giờ cả gia đình mình ờ, ăn ờ, dưa hấu với <laughs> dưa hấu với cơm đi ha ok cái món này để đây chắc lát hồi mình nấu lại mình ăn thôi nó không thành công thì các bạn thôi mình uống mình à, ăn cơm chay với lại <laughs> uống à, ăn cơm canh với à, uống đỡ miếng bia đi chứ món này là thua nó sống nhăn nè thôi à, xin mời các bạn nha clip của mình xin được à, kết thúc tại đây nếu các bạn thấy hay thì hãy like subscribe chia sẻ cho kênh youtube của mình cảm ơn các bạn rất à, là nhiều bye bye